Nhưng đó là sự hài lòng với những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như việc người hâm mộ đồng hành với bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Những thành tích, những cảm xúc mà chiến lược gia người Hàn Quốc mang đến thực sự đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy vỡ òa. Câu chuyện đầu tiên mà huấn luyện viên Bắc nhận được từ phía cánh báo chí phóng viên đó chính là nhân sự nơi mà chúng ta đã tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua. Với những con người không góp mặt ở trong danh sách, nhiều người tập trung vào những cầu thủ đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương. Những người khác thì cũng đặt câu hỏi khi những cầu thủ như là Thành Trung hay Bùi Tiến Dũng sao lại không có mặt. Những điều đó thì đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán và dường như đây là một trong những hướng đi mới mà ông thầy người Hàn Quốc tạo ra để tạo sự cạnh tranh và đặc biệt là các cầu thủ không được thỏa mãn với những thành tích mà mình đã có được. Huấn luyện viên Park đã khiến cho cánh báo chí và người hâm mộ Việt vị vì những thông tin. Những nhân sự được chuẩn bị cho giải đấu lần này, huấn luyện viên Park đã rất tự tin chia sẻ với giới truyền thông với những nhân sự mình đã lựa chọn đó là sự cạnh tranh công bằng với bất kỳ cầu thủ nào, tạo ra một môi trường công bằng để giúp cho cầu thủ có ý chí phát triển. Mỗi cầu thủ đều có tổ chức riêng và nếu như trên đội tuyển họ đáp ứng được những yêu cầu của ban huấn luyện cũng như lối chơi của toàn đội, họ hoàn toàn xứng đáng. Những cầu thủ mà các phóng viên đã nêu đó không được gọi tên đều nằm trong danh sách của ban huấn luyện để chuẩn bị cho những giải đấu lớn. Bất cứ lúc nào chúng ta thiệt quân thì lúc đó chúng ta mới hiểu được là những con người mà đang hiện nay chúng ta chuẩn bị nó quý giá như thế nào. Chắc hẳn mọi người sẽ không quên ở giải đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, chúng ta đã thiệt quân như thế nào. Khi di chuyển sang Nhật Bản, lúc đó chúng ta không có đầy đủ lực lượng mà chúng ta sẽ phải thi đấu với những con người có trong tay. Lúc này, ông thầy người Hàn Quốc đã khẳng định đầy chất thép, chúng tôi cần gia tăng thêm những cái danh sách nối dài thêm để chuẩn bị cho giải đấu. Với bất cứ trường hợp nào bất chắc, ngoài việc dự phòng thì huấn luyện viên Park cũng khẳng định lại một lần nữa, đó chính là khả năng cạnh tranh. Ở trong đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng sẽ tạo ra những áp lực và những cầu thủ khác không tự mãn với những thành quả mình có được. Việc U23 Việt Nam chuyển sơ đồ 433 hay là 4231 gì đó thiên về tấn công thì báo chí cũng ngay lập tức đặt cho huấn luyện viên Park Hang-seo rằng đội tuyển Việt Nam có cần thay đổi hay không? Lúc này chúng ta cần phải làm gì để đa dạng hơn lối chơi khi mà đối thủ đã bắt đầu có những dấu hiệu bắt bài từ đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Dưới thời ông Bắc, ông Bắc cũng chia sẻ rằng Mỗi cá nhân, mỗi huấn luyện viên đều có những cái triết lý bóng đá riêng, không nên so sánh hay tạo ra áp lực dành cho mỗi bên khác nhau. Điều đó sẽ không có ích gì cho nền bóng đá Việt Nam. Hãy đặt niềm tin vào những vị trí trên sân, bởi khi đó thì họ sẽ phát huy hết khả năng của mình và hướng theo mục tiêu chung. Còn câu chuyện của Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu, khi báo chí nhắc lại về câu chuyện ông đã có những ý kiến với chủ tịch nước thì huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng Việc ra nước ngoài của cầu thủ lúc này là hoàn toàn hợp lý, bởi đó là một cách mang lại những hình ảnh tuyệt vời cho Việt Nam Bên cạnh đó thì những cầu thủ này sẽ đóng góp quan trọng trong hành trình của bóng đá Việt Nam. Thứ nhất là về chiến thuật, chuyên môn của họ sẽ được nâng cao. Thứ hai là việc các cầu thủ trẻ nhìn vào đó và noi gương, có thể phấn đấu cố gắng và có tư tưởng là chúng ta sẽ ra nước ngoài thi đấu. Không chỉ bó gọn ở trong đất nước của chúng ta nữa, dù có rất nhiều câu lạc bộ hay lối chơi hay, nhưng khi mà chúng ta thi đấu quá nhiều với nhau và chỉ trong một môi trường nhất định Việc chúng ta phát triển thêm những kỹ năng, phát triển thêm những tư duy và chiến thuật thì điều đó thực sự là một trong những cái điều mà ông rất trăn trở với bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, ông chia sẻ với chủ tịch nước cũng như là người hâm mộ bóng đá là hoàn toàn có lý. Trong buổi họp báo, Nguyễn Anh Đức cũng được nhắc tên. Anh Đức là một cầu thủ giỏi và lên được tuyển quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích nhiều cho cầu thủ cả về kinh nghiệm, chiến thuật và kỹ thuật Thưa các bạn, vâng đó là những khẳng định của vị chiến lược gia người Hàn Quốc về những nhân sự cũng như con người mà ông có trong tay. Lúc này, nói về Afghanistan, đội bóng sẽ thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày mai. Huấn luyện viên Bắc cũng cho biết rằng sự thay đổi về lối chơi, con người của bóng đá Afghanistan trong lần đầu tiên gặp nhau là gần 5 năm trước, khi mà ông Bắc mới nắm quân tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trận đấu đó đã hòa 0-0 nhưng lúc này, chúng ta không thể đoán định được đối thủ có những nhân sự nào và lối chơi thay đổi ra sao. Afghanistan trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn về cái chiến sự của mình. Chỉ vậy đó là một trong những cái điều mà ông bác rất thích nuối. Lúc này thì ông tin rằng đây sẽ là một trận đấu hay và toàn đội sẽ thi đấu hết mình. Nói thêm về đội bóng này thì đây là đội bóng hạng 150 thế giới. Afghanistan chuẩn bị lực lượng cho vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup năm 2023 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Afghanistan chỉ mang đến Việt Nam 25 cầu thủ và sẽ rút danh sách còn 20 cầu thủ sau trận đấu giao hữu với Việt Nam vào mùng 1 tháng 6 rồi bay sang Ấn Độ dự vòng loại thứ ba của Asian Cup năm 2023. Việt Nam được lợi thế là chúng ta không phải thi đấu ở giải này vì chúng ta đã vào thẳng đường đường chính chính với 12 đội bóng mạnh nhất tại châu Á, tham dự tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điều đó cũng là một cơ sở để Afghanistan mong muốn đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Vì chiến tranh nên hầu hết các tuyển thủ Afghanistan đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Anh, Australia, Canada, Mỹ. Chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung khác. Cầu thủ U23 Việt Nam nói điều bất ngờ về chiến thuật của huấn luyện viên Kong Ngo Kyun. Trung vệ Lương Duy Cương thừa nhận anh và nhiều đồng đội ở U23 Việt Nam chưa hoàn toàn quen với chiến thuật mà huấn luyện viên Kong Ngo Kyun đang xây dựng. Tối ngày 30 tháng 5, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Uzbekistan tại sân tập We Tinh thần của các cầu thủ rất thoải mái dù toàn đội vừa trải qua một hành trình dài di chuyển từ UAE. Trước đó, chuyến bay của U23 Việt Nam bị trễ mất 1 giờ đồng hồ, cộng thêm 1 giờ làm visa ở sân bay Tucken. Vì thế, các cầu thủ mất gần nửa ngày mới đến được khách sạn để nghỉ ngơi. Chia sẻ trước buổi tập, trung vệ Lương Duy Cương nói, sau khi đặt chân đến Uzbekistan, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là khí hậu mát mẻ. Mọi thứ thoải mái và chưa có gì quá đặc biệt. Nhận xét về chiến thuật mà tân huấn luyện viên Không Ngơ đang áp dụng tại U23 Việt Nam, Duy Cương nói điều bất ngờ. Huấn luyện viên Không Ngơ có chiến thuật rất lạ, tuy nhiên tôi thấy lối chơi này khá thú vị. Tôi rất tin tưởng chiến thuật này của thầy Không sẽ mang đến những thành công. Sơ đồ hiện tại là 442 hoặc 433. Trước đây chúng tôi đã gần nhau, nhưng giờ tất cả phải mở rộng ra. Mới đầu chúng tôi chưa quen, cần dần dần thích nghi. Một huấn luyện viên mới, một chiến thuật rất mới, chúng tôi lần đầu tiên được chơi. Tôi rất tin tưởng vào chiến thuật của huấn luyện viên trưởng. Cầu thủ câu lạc bộ Đà Nẵng khẳng định. Sau hơn 4 năm chú trọng cho hàng phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, lần đầu tiên U23 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công, pressing tầm cao khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kong Kyun. Huấn luyện viên người Hàn Quốc tin tưởng U23 Việt Nam có thể ghi được bàn trước các đối thủ mạnh ở giải châu Á sắp tới. Ở buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Takhkent, Uzbekistan, huấn luyện viên Kong Kun tiếp tục truyền cảm hứng cho các học trò bằng tinh thần lạc quan hứng khởi, nhưng cũng rất tập trung và tràn đầy quyết tâm hướng tới trận đa quân gặp U23 Thái Lan diễn ra vào tối ngày 2 tháng 6 tới. U23 Việt Nam còn hai buổi tập tại Uzbekistan. Các đối thủ ở bảng C gồm Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc cũng đã có mặt tại thủ đô Takhkent, Uzbekistan trong ngày 30 tháng 5 tới. Trước trận mở màn, U23 Việt Nam được ban tổ chức phổ biến nội dung quan trọng là luật thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. AFC phổ cập một số nội dung quan trọng trong luật thi đấu cho U23 Việt Nam, đặc biệt là các tình huống có thể gây tranh cãi. Với sự xuất hiện của VA cùng nắm vững luật, các cầu thủ U23 Việt Nam được khuyến cáo tránh phản ứng thái quá dẫn đến thể phạt không đáng có.